Hello everyone, welcome to my channel. Let's go. Huh, siapa? Oke. Wih, ya, kue nunggu tuh, 보시죠 오야 Trời ơi. Sao vẫn quảng cáo nhỉ? Ui, con vàng nó lên nó ăn rồi mày này mày này. Đây rồi. Nhìn ừ, hai quả mông khiếp thật. chờ đến mức 5 nữa ôi trời ơi mày nhớ tao nhớ mặt mày đấy trời con đang chạy hết hết mày ui rồi tiếp không hết được Úi trời ơi con vàng kia đập cho mày ô thế rồi mình cứ tưởng mình sẽ ăn bằng nó cơ mày ô thế không ăn được á trời còn sao bọn này nó đập chết mình dễ nhỉ? Ồ Cay thế nhỉ nhanh nhanh mà nó thắng rồi trời ơi ừ. ui trời ơi thôi rồi trời ơi thua cay quá Olha. Lỗi lỗi lỗi không để ý. mua 500 5 cân tiếp à. ui giời ơi hàm quá hơi bị tham xả đây là xong dùng dùng cái chùm này trời ơi ui trời 谢谢。 con rơi này con rắn kia Thornton Herorat 呀。Yeah. ôi trời ơi nhảy non quá nhảy hơi non Cô nắm chân Cao lớn nào. Uh. Ơ, à, quên. Ôi giời ơi. Ui.